Dạ vâng, thưa các bạn, tôi yêu những nụ cười tỏa nắng hơn là những giọt nước mắt náo nề. Vậy các bạn có thể vì cô mà hôm nay chúng ta hãy cùng cùng cố gắng nhé. Hãy cùng vui vẻ và cố gắng nhé. Vâng và hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu động từ kirohata. Bây giờ kirohata được sử dụng như thế nào và nó có ý nghĩa gì? Tôi mời các bạn hãy cùng theo dõi. Chúng ta hãy nhìn vào những ví dụ sau. 다음 주에 제주도에 가기로 했어요. Vâng, người này đã quyết định gì? Là tuần sau người ấy sẽ đi đến đảo 제주도. 가기로 했어요 là động từ 가다 kết hợp với 기로 했어요 là đã quyết định đi đến đảo Jeju đúng ạ. 다음에는 삼겹살 먹기로 해요. Thưa các bạn, thường thì các bạn thích ăn những món ăn gì? Cô rất thích món ăn thịt ba chỉ nướng. Nó có những gia vị rất là ngon và nó còn ngon hơn nếu như các bạn nướng thịt ba chỉ với gì? Với khoai tây và nó được ăn với gì? Ăn với kim chi, tỏi và gì? đậu tương. Đúng ạ? Và khi ăn, thường thường người Hàn Quốc ăn ấy thì người ta sẽ gói một gói thật to và ăn làm sao mà hai cái má nó búng lên nhìn thấy rất là ngon lành đấy mới gọi là ăn ngon còn ở Việt Nam mình nhìn thấy như thế là bảo mình gì là người ham ăn đúng ạ lần sau chúng ta sẽ đi ăn thịt ba chỉ nhé đúng ạ 차를 팔기로 결정했습니다 xe của các bạn đã sử dụng rất là lâu rất là cũ các, các bạn rất không muốn bán nó nhưng vì sao xe lâu rồi xe lâu đời rồi thì sao nó sẽ ăn xăng và hay hư hỏng và lúc sửa một cái xe thì nó như thế nào tốn rất là nhiều tiền đúng không ạ cho nên chúng ta đã quyết định gì là sẽ bán cái xe đi đúng không ạ 자를 팔기로 결정했어요 chúng ta thấy động từ gì 팔다 đúng không ạ kết hợp với gì 기로 하다 đúng không ạ 담배를 끊기로 결심했습니다. Ừ, các bạn thấy thuốc lá nó có lợi hay là có hại cho sức khỏe ạ? Đúng rồi, thuốc lá nó rất có hại cho sức khỏe. Vì sao? Vì nó sẽ biến phổi của chúng ta đang gì? Đang nguyên vẹn sẽ trở thành lủng lỗ và rất rất nhiều người bị bệnh lao phổi vì hút thuốc lá. Và cái việc khi người hút thuốc lá không không có hại bằng những cái người mà ngửi thấy mùi thuốc lá thưa các bạn. Đấy là gì? Những nhà nghiên cứu đã nói như thế thưa các bạn. Vậy cho nên khi các bạn hút thuốc thì các bạn nên tránh xa các em bé và các cụ già. Đấy là các bạn đang vì vì gì? Vì con của các bạn, gia đình của các bạn đúng không ạ? Vì thuốc lá không có lợi cho sức khỏe cho nên người nói đã làm gì? Đã quyết định, quyết tâm quyết tâm là sẽ bỏ thuốc đúng ạ và không biết là đã bao nhiêu người làm được điều này rồi chúng ta sẽ đi vào hình dung xem hình thức áp dụng cụ thể và ý nghĩa của nó là gì vâng kirohata là gì cấu trúc dùng để thể hiện mình quyết định làm một cái việc gì đó hoặc là mình hứa hẹn làm một cái việc gì đó với người nào đấy, đúng không ạ? Chúng ta hứa nhé, ngày mai chúng ta đi xem phim nhé, đúng không ạ? Chúng ta có gì? 약속하다, 약속하다 là gì? Là hứa, đúng không ạ? Kết hợp với gì? 기로하다 thành 약속하기로 하다 thành hứa hẹn, đúng không ạ? 놀 ta Xin lỗi các bạn nhé Nolta là gì? Là động từ chơi đúng không ạ? Có phụ âm cuối, chúng ta sẽ loại bỏ ta và kết hợp gì? Kirohata. Và trở thành gì? Noi kirohata. Quyết tâm là sẽ chơi đúng không ạ? Vâng, khi sử dụng Kiro Hata, các bạn cần lưu ý những đặc điểm sau. Chúng ta lấy ví dụ như Onubuter, Noreri, Zon Supakiro Hata. Tên. Vì sao các bạn? Vì việc Zon Supakiro Hata là gì? Là quá khứ đúng không ạ? Onubuter, Noreri, Zon Supakiro Hata là cái gì? Là hiện tại đúng không ạ? Nhưng việc bạn đã hứa với lòng là gì sẽ đã quyết tâm là sẽ tập hát đúng không ạ thì là cái việc này bạn đã hứa trước rồi quyết tâm trước rồi cho nên là các bạn không được biết là kiro mà phải biết là onubuto no de rui jen supa kiro các bạn phải nói như thế này đúng không ạ các bạn cũng không được nói là onubuto no de rui jen supa kiro cũng là sai đúng không ạ đây là thể hiện đúng đúng không ạ Kirohata có thể dùng để thể hiện, à, để hứa với ai? Với chính bản thân mình, na và na, chính bản thân mình. Hoặc cũng có thể dùng để hứa với gì? Với mình, với bản thân người khác, tá đơn xa rằng. Từ ngày hôm nay tôi đã quyết tâm là sẽ học hát, đúng không thưa các bạn? Vâng, ngoài ra Kirohata còn có thể được sử dụng cho những từ phủ định như chi an kirohata thì chi an kirohata thường được dùng cho gì? Cho văn viết, còn an kirohata lại thường dùng cho văn nói. Chúng ta có những ví dụ sau. 이제는 이제 남자 친구와 싸우지 않기로 했어요. Ừ. Người nói chắc là thường hay cãi nhau với bạn trai đúng không ạ? Khi mà cãi nhau với bạn trai hoặc là cãi nhau với ai đấy thì các bạn thấy như thế nào? Rất là mệt mỏi đúng không ạ? Rất là buồn chán đúng không ạ? Không muốn làm gì, không muốn ăn gì, làm cũng không được, học cũng không xong đúng không ạ? Cho nên người này muốn cải thiện là không muốn cãi nhau với bạn trai nữa cho nên đã dùng Kirohata để nói như thế nào? 이제 남자친구와 싸우지 않기로 했어요. Này thường được dùng cho văn viết đúng không ạ? Và 이제 남자친구와 안 싸우기로 했어요. thường dùng cho gì? Văn nói đúng không ạ? Vì sao? Ở đây văn nói sẽ được rút gọn còn văn viết sẽ được sao? Được nối ra ví dụ như ăn 지 안기로 했어요. Mấy mấy chữ ạ? 7 chữ đúng không ạ? Nếu như các bạn thi à, năng lực tiếng Hàn thì đây là điều lợi cho các bạn và sẽ được điểm cao hơn là các bạn sử dụng ăn 안기로 했어요. Các bạn lưu ý nhé. Từ bây giờ mình đã hứa là sẽ không cãi nhau với bạn trai, đúng ạ? Đúng không ạ? Và các bạn lưu ý hơn nữa là kirohata đặc biệt không được sử dụng với gì tính từ ta có như ví dụ sau 오늘부터 예쁘기로 해요. 땡. Vì sao? 예쁘기로 하다. 예쁘다 là gì? Là tính từ, đúng không ạ? Không được sử dụng với tính từ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập. Chúng ta có 오늘부터 매달 50만 원씩 적금 ha 땡땡땡 chúng ta sẽ sử dụng kirohata như thế nào ạ? 오늘부터 매달 15만 원씩 저금하기로 했어요. Đúng không ạ? Ừ. Kể từ ngày hôm nay tôi đã quyết định mỗi tháng sẽ gì? Tiết kiệm 500 ngàn won. Đúng không ạ? 50만 won. Đúng không ạ? Chớ cơm là gì? Là việc tiết kiệm bỏ tiền vào trong sổ ngân hàng đúng không ạ? Mẹ tai tức là tháng này, tháng kia, những tháng nối tiếp nhau tức là mỗi tháng đúng không ạ? Có nghĩa là mỗi tháng. 휴가에는 고행에 가서 부모님 일을 땡땡 chúng ta phải làm như thế nào ạ? 뽑기로 했어요. Ừ. chúng ta có gì? Động từ tốt tá liên kết với gì? Kỳ đô hết sở Đúng ạ. Đúng là một người con hiếu thảo đúng không các bạn? Chúng ta có tiếp. Và nghĩa của câu này là gì? Tôi đã quyết định là vào ngày nghỉ tôi sẽ về quê để giúp bố mẹ. 오늘은 친구하고 영화를 보 땡땡땡 là gì ạ? Vâng, chúng ta, đây là động từ mô tả đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 오늘은 친구하고 영화를 보기로 했어요. Vâng, hôm nay tôi đã hứa là sẽ gì? Sẽ đi xem phim với bạn. 저는 피자를 가져가 땡땡땡. Chúng ta phải nói như thế nào ạ? 가져가기로 했어요. 음, 가져가기로 했어요 là động từ cá cho ca ta là mang theo đem theo đúng không ạ hoặc là có đúng không ạ à, liên kết với gì kỳ rô hết sở yo đúng không ạ ý của câu này sẽ là tôi đã quyết định gì đem theo bánh pizza bánh pizza là gì nó được xuất phát từ nước ý đúng không ạ được nhào bằng bột mì với hình dáng là hình tròn đúng không ạ Có nhiều gia vị như cà chua, uh, thơm, dứa, đúng không ạ? Thơm hay còn gọi là dứa, đúng không ạ? Với lại gì nữa? Khoai tây, thịt, vân vân và vân vân là một món ăn mà rất được nhiều các bạn trẻ ở Hàn Quốc yêu thích thưa các bạn. Chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập tiếp theo. 7시에 만나요. Ừ. Hai người đã hẹn là gì? Gặp nhau vào 7 giờ thì chúng ta phải nói như thế nào? 7시에 만나기로 해요. Ừ, chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ nhé. 만나기로 có động từ là 만나다, gặp, đúng không ạ? 오늘은 바쁘니까 내일 가 땡땡땡 가기로 해요. Ừ, vì hôm nay mình bận cho nên ngày mai chúng ta hãy đi xem nhé. 가기로 해요 có động từ là 가다 kết hợp với 기로 해요. 저는 불국사에 가고 싶어요. 경주에 가 땡땡땡 가기로 했어요. Chúng ta ta có động từ gì? Ka ta là đi đúng không ạ? Kết hợp với ki로 하다. mình muốn đi gì? Chùa Phật Quốc. Hoặc là tôi quyết định đi đến và tôi quyết định đi đến gì? Kiêng Chu. Pui Quốc Sa là một ngôi chùa từ thời Silla được tọa lạc ở đâu? Ở thành phố Kiêng Chu, tỉnh Kiêng Búc và có rất nhiều di sản văn hóa quý báu mang tính nghệ thuật Phật giáo và có tên thật là gì? Là Chùa Phật Quốc thưa các bạn. Nếu các bạn sang Hàn Quốc, các bạn hãy một lần đi đến Kiêng Chu và xem Chùa Phật Quốc. Rất là đẹp thưa các bạn. Vâng. 여러분께 시로 시작해서 요로 끝나는 말을 고백해 드릴게요. 수고 많았어요.